Tôi sẽ bật mí một bí quyết nho nhỏ của mình, hạt nêm từ thịt kno. Tôi thường dùng bột ngọt, nhưng món ăn đậm đà khi chưa đủ mà còn phải bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe nữa. Nên tôi dùng hạt nêm kno có chứa thịt nguyên chất. Chúc bạn thành công hơn. Mẹ ơi, con muốn ăn nữa. Hạt nêm từ thịt kno thơm ngon hơn, bổ dưỡng hơn.